ngày mùng 6 tháng 4 và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán này phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày mùng 7 tháng 4 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái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 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đít 7 bị câm rồi à, cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 05 này có 12 và có 93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 gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề và cả cầu của bạch thủ lô vip để cho các bạn về bờ thật là an toàn nhé thì ngày hôm nay trên video của mình hơi buồn một chút thì nhưng mà ở zalo thì ngày hôm nay thì lại là một cái ngày vui rất là vui rất là tưng bừng rực rỡ khi mà các thành viên ở nhóm tứ nương của mình à, những anh chị à, cô dì chú bác mà đã tin tưởng và à, vào mình và đã tham gia vào zalo tham gia vào cái nhóm chốt số tứ nương thì ngày hôm nay thì đã về bờ trọn vẹn với cả hai nháy lô 3663 các bạn nhé đây mình sẽ mở nhật ký zalo để cho các bạn xem Hôm nay mình có chốt cho các bạn à, ở nhóm tứ nương của mình xong thủ lô VIP là 3663 Thì ngày hôm nay cũng rất là vui, rất là tưng bừng rực rỡ khi mà à, cũng đã ăn hết cả trọn vẹn cả hai nháy lô nhá 3663 các bạn nhá đã nổ tưng bừng rồi đó đã đưa các bạn về bò rất là rực rỡ với cái cầu lô ăn thông thì à, à, các bạn ấy ai mà đang bị loạn cầu bí số hay là bị sao bò thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194. Mình xin nhắc lại là 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình. Bởi vì sao mình khuyên các bạn lên vào Zalo lấy số bởi vì là ở Zalo ấy thì mình à, đã có rất là nhiều thời gian từ sau giờ quay hôm nay đến tận buổi chiều mai cơ thì mình có nhiều thời gian để soi xét sàng lọc kỹ càng hơn đấy được những cái con số và đặc biệt đó là những con số kỳ kín thì nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn lưu ý nhé đó đấy là à, đấy cho nên là các bạn là mà ai đang bị loạn cầu bí số mà có thể tin tưởng mình thì các bạn cũng hãy cứ vào nhóm để mình có thể là đưa hàng ngày đưa các bạn về bờ bí một cách an toàn nhất đó còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn tham khảo ở trên video đây ngày mùng 7 tháng 4 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 3 đọc thủ đề 383 và bạch vip 353 các bạn nhé lần này rút gọn mình sẽ có 080 181 484 686 898 030 131 343 363 373 đó thì mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo khá là đẹp với những cái nhịp đẹp và những cái khả năng ăn cao nhất rồi thì các bạn mà trùng máu với mình này thích những con số này thì các bạn chơi nhá còn nếu không thì các bạn xem để tham khảo thôi và mình ờ, cũng lưu ý với các bạn một chút là các bạn mà muốn ờ, tham khảo những cái con số kín và được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963 236 194 đây là số Zalo